Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Minh Và ngày hôm nay thì Khải sẽ trung gian dùm cho ông anh Một con ngựa bằng số đồi anh mày, Một cái uh, giao dịch uh, hơn cả trăm triệu nha anh em ơi Ok Bây giờ thì uh, chúng ta sẽ hỗ trợ mở khóa hiểm nhanh Tiến hành mở khóa nhanh Rồi con ngựa đầu tiên là con ngựa Minh Chủ Kiếm Mã Của loài ngựa mà chỉ có Minh Chủ Vĩnh Lâm mới có thể thuần phục Một con ngựa khá đẹp anh em ạ Xin lực một ngàn Thể lực 500 và nên tránh và kháng cảnh năm và với có vòng sáng chân mã khá đẹp. Mã khó thành công. Một con ngựa. Tiếp theo đó là một gia truyền kháng cả ăn ban 20. Một cái giao dịch mà lên đến hơn ờ, cả trăm triệu Việt đồng này ơi. Quá khác ở cái lần trung gian lần này. Đực vào trang bị khó. Mở khó đồ bảo hiểm. Hai món. Rồi, theo là ngọc bội hỗ chó hỗ khó hỗ trợ một khóa hiểm nhanh một ok này tiếp tục anh em ơi mở khóc hiểm nhanh rồi xong Tiếp theo đó là một cái ấn tín kháng phòng thủ lý 25 Thực sự là ở lần giao dịch này dùm ông Anh thực sự là quá khác em ơi Ấn tín cả 25 Quá khác Mở khóa hiểm nhanh Tiếp tục Rồi tiếp theo Hỗ trợ mở khóa hiểm nhanh Tiếp tục là một món tiếp theo Một cái nỏ gọi đơn giản cái nỏ này Tương đối là một cái nỏ của tăng trưởng môn Tóc 30 sát thương 35 và 87%. Cái nỏ này nhớ không nhầm là ở đầu server cái nỏ này có giá là hơn 35 triệu Việt Nam đồng. Và sau đó là cầu thủ cứu tấm thép đã sở hữu lại và bây giờ là cứu tấm thép đã sang nhượng lại cho người khác. Rồi ok. nó này nó bơ ca đó là cho thằng em đi. Rồi ok anh em ơi, hiện tại là Khả đã mở đường mớ đồ và bây giờ chuẩn bị trung gian cho anh. Anh em đợi một tí, Khả đi ông anh qua đã. Ok giao dịch anh ơi. quá khác còn làm một số đồ này thì chắc là ạc này chắc cũng phải đổi tên nhân vật thôi nè <clears throat> rồi trong ạc này thì à, ạc cứu đúng thép anh em cũng biết rồi sự hữu lượng à, ạc cũng khá là khủng và bây giờ thì à, bận việc công việc quá không chơi nữa chắc sang nhường lại cho ông anh trong bang mình và mình là người trung gian dùm cho hai người này nha anh và cảm ơn anh em đã theo dõi video và chúng ta cùng trở lại tiếp tục đây là con ngựa đầu tiên minh chủ chiến mã Loại ngựa mà chỉ có Minh chủ Võ Lâm mới có thể thuần phục và tốc độ độ di chuyển 100%, sinh lực 1.000 máu. thực sự con ngựa này quá chuẩn này mà. Với 1.000 máu thì thực sự là hơn cả bông tiêu thường của nhà Nam. Rồi, thế lực uh, ờ, 500. Con bông tiêu con bông tiêu thường nó cũng sinh lực 500 thôi Nam. Còn khi nào mà con bông tiêu đặc biệt thì nó mới có sinh lực 1.000 này mà. Đó, và chưa nói đến là có tiếp tục dòng kháng cả năm. Đó. Đó. Ngọc bội dây chuyền ấn tính nó quá khác luôn đó một cái giao dịch trung gian có thể lên đến hơn cả trăm chai việt nam đồng dành cho ông anh rồi quá dữ anh em ơi thực sự bây giờ nếu như giờ thực sự ông anh mình uh, anh gơ, ly uh, ờ, john sẽ là người sở hữu uh, con ngựa tiếp theo này quá khác rồi đúng hạt cho anh ơi tôi đúng hạt chưa chết luôn từ từ nhưng mà chết anh cái nữa biết là trong băng áo đấy Rồi Quá dữ một cái nỏ này thực sự là quá đẹp luôn Không gì nữa chơi ở cái thời điểm hiện tại bây giờ Gia chiên này cũng dạng nô một luôn Ngọc bộ này cũng vậy nè mà à, Ngựa này cũng vậy Thực sự con ngựa này thì Thực sự anh em ở server này chắc là độc nhất vô nhị mà Không có con thứ hai này Không có con thứ hai server này này Bây giờ thì những cái phần thưởng đồ top này nọ chỉ có ngựa bông tiêu hoặc là phi dân nè Không có con thứ hai nha nè Rồi ấn tím mắt ọp luôn mới ghê chứ Chốt xong Rồi ok nè Và mang lên mang lên mang vô mang vô Mang ngựa lên Mang đồ vô <coughs> Để tới Ok anh em và sau khi uh, anh Tùng đã sở hữu người anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của anh Tùng như này mà Quá khác luôn Trời ơi trời ơi Con ngựa Minh Chủ chiến mã khá đẹp Anh em cùng xem sơ qua như một nhân vật nữ mà cởi ngựa này thì quá đẹp nè có với một vòng sáng uh, vòng sáng chứng mạng khá đẹp đó rồi nó bực nó chưa thấy nó luôn chưa thấy nó luôn <laughs> chưa thấy nó lần đầu tiên kia mình thấy nó rồi ok bây giờ chúng ta cùng xem lại sẵn đồ nha nam ơi đây vừa rồi thì uh, anh đã xây xong cái nỏ này mà đây nó quá đẹp thực sự ở cái lần này thì uh, nếu như anh em có theo dõi những uh, trận đánh tăng nhân vương của cụm mấy chủ này thì cũng như là tăng trưởng môn đường môn cũng như là môn phá thì đỡ mới sở hữu được cái cây mà mắt ộp. Ờ, của tăng trưởng môn thì đó là tốc độ 30 sát thương vật lý 35 điểm và 85% thì cái cây này thì không khác gì cây tăng trưởng môn nha anh em ơi gọi là tay ờ, gọi là cây vũ khí tăng trưởng môn cũng như là ờ, tăng trưởng môn của môn phái đó rồi một cây nọ quá pin đó một gia truyền kháng cả 20 kháng lôi 15 đó và một ngọc bội cái bội này thành anh Tùng có một cái giờ chắc là dư một cái đó thật sự đã bán lại rồi ngọc ấn cũng vậy thì ấn dư một cái rồi đây sẽ đồ anh Tùng em thực sự anh tổng đang sở hữu một uh, ờ, set đường môn thì quá pin bây giờ mang thêm đá lưng này nữa quá đẹp em ơi đó 19 20 đó mang thêm đá lưng này nữa nè 19 20 đó bây giờ sẽ giao dịch anh thêm một đá lưng nữa đẹp đó em xem sơ đồ quá pin hiện tại đang đang tìm bao tay làm chậm nữa mà chưa quên bao tay thủ lý chưa có nè rồi ok anh em và bây giờ khả giao dịch thêm đá lưng ạ giao dịch lưng này Rồi ok Và anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video Khải cũng như là Anh Tùng, uh, anh uh, G, Lina, à, John Một like chia sẻ cũng như là ủng hộ Khải Một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi Và thực sự lần này thì anh Tùng sở hữu đồ quá đẹp anh em ơi Quá pin Thực sự con người này độc nhất vô nhị anh em ơi Đâu mà nói mà giả đấu vẫn là mình chủ mà có lại thì chắc phải tầm 7 đến 8 tháng sau mới có lại Mà chưa chắc thì lại có tiếp tục em Tại vì con ngựa này là con ngựa võ lâm minh chủ liên server anh mà Lưu ý á là nó là dòng của cái con ngựa này là con ngựa này võ lâm liên đấu liên server nha nam à, võ lâm mình chủ liên server chứ không phải nội nha nam không phải nội nha nam nội thì đơn giản nội thì vừa rồi thì chỉ có một gia truyền thôi gia truyền này là võ lâm liên đấu võ lâm uh, <coughs> liên đấu à, nội nội server à, phật sơn ký sử còn này là liên server nha nam đó này liên server là đỉnh cấp hơn là đánh với à, khoảng à, sáu bảy server đó thì mới sử được con ngựa này còn gia truyền này thì nội server được gia truyền này đó hành động nha nam đó. Giờ dạ, còn cái ngọc bội này thì đua top 1 uh, à, cá nhân cũng như là top 1 băng hội vừa rồi nè ơi. <clears throat> quá đẹp. Thì sự là một set đồ quá pin nè ơi, không gì nữa chưa. Quá xuất sắc luôn. Ở set đồ này thì sự quá đẹp. Tí nữa thay vào đôi giày nữa thì quá pin luôn. Đó. Rồi ok. Ở video lần này thì Khải giao dịch uh, cũng như là trung gian dùm cho Cú Đấm Thép TV cũng như là anh Tùng uh, Angelina Jolie và video à, Khải sẽ kết thúc tại đây và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên xem video này thì đừng quên để lại cho video này cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi cũng như là nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em ơi. Cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều. Bye bye.